đến ngày 18 thì về cái chạm 9 đầu 9 này của chúng ta thì nó vẫn chưa ra lô khung cặp 6776 của chúng ta nuôi từ thứ hai đến thứ tư thì chúng ta về phần lô này của chúng ta thì quá là rực rỡ anh em nhé phần lô này của chúng ta thì ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được 4 nháy đề thì chúng ta vẫn chưa ăn được đó thì quá là tuyệt vời rồi thì về phần lô của chúng ta thì ngày hôm thứ hai phải không ạ ngày hôm thứ hai thì cái cặp 6776 này của chúng ta thì nó trả cho chúng ta là con 67 này 3 nháy và 76 một nháy đó quá là tuyệt vời luôn thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta anh em nhé thì hôm sau nữa hôm qua đây thứ ba đây nó lại trả về cả cặp 6776 này về thẳng đặc biệt luôn thì anh em nào mà đánh về phần lô khung này thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta chiến thắng được về phần lô khung 6776 này anh em nhé thì anh em tiếp tục vào cái chạm 9 và cái đầu 9 cho mình đó trong cái dàn 8 à, số này nếu mà đánh chạm của chúng ta đủ là 18 số anh em nhé Đó. thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta cũng cảm ơn 261 người đã like video cho mình và 2.800 người đã xem thì mình chúc tất cả anh em ở trên kênh trên Zalo của chúng ta thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình thì uh, ở trên Zalo thì mình vẫn chốt cho anh em ăn đều đều thì anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình ngày hôm qua thì ở trên ờ, Zalo uh, của chúng ta thì ăn được con 97 và ăn xiên 9768 đề thì chúng ta không ăn được thôi đó thì tất cả anh em ở trên Zalo của chúng ta thì đều chung một số ngày hôm qua thì con 97 ờ, của chúng ta thì rực rỡ được hai nháy phải không ạ ghép xiên với 68 thì chúng ta cũng ăn được 68 này 97 hai nháy này ăn được hai con nô và ăn được cả xiên phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em ở trên Zalo anh em nào mà ăn được về phần xiên 2 và phần nô hai nháy thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé còn đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé thì ở trên Zalo thì chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số tỷ lệ đảm bảo cho anh em là ăn ít nhất là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 đường cầu lô khung của chúng ta thứ ba ngày 16 tháng 8 này thứ ba hàng tuần ở giải 3 của chúng ta chúng ta lấy hai con đầu tiên này bộ số thứ tư ở giải 3 thì em ghép cho mình lô khung 3 ngày ba ngày của chúng ta thì từ thứ tư này thứ tư thứ năm đến thứ sáu nhé chúng ta có bạch thủ lô 84 cái đường cầu này nó chỉ cho anh em là toàn là bạch thủ nhé thì uh, mình cũng khuyên anh em lên vào cả cặp thì anh em cũng để ý vào đây luôn cho mình này thứ ba ngày 16 tháng 8 này thì mình sẽ test cho anh em thứ tư thứ năm thứ sáu Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 84 này. Phải không ạ? 48 84 thì chúng ta ăn được cả cặp và ăn ngày đầu tiên luôn. Đó, 8448 ăn được cả cặp. Tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần. Thứ bảy này, chủ nhật này. Thứ ba ngày 23 tháng 8 thì chúng ta có cặp lô 6006 này. nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu không ăn được này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 60 phải không ạ bạch thủ lô 60 60 của chúng ta về giải 5 thì chúng ta ăn được bạch thủ 60 anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại tiếp tục đợi đến thứ ba hàng tuần Thứ ba ngày 30 tháng 8 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 09 not 90. Để chúng ta nuôi thứ tư, thứ năm, thứ sáu này. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 09. Bạch thủ lô 09 luôn, phải không ạ? Tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần. Thứ sáu này, thứ bảy này thứ hai thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 của chúng ta thì chúng ta có bạch thủ lô là con 96 và 69 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 69 thì chúng ta chỉ ăn được con nó này thôi tiếp tục thứ năm này sang ngày thứ sáu thì chúng ta ăn được con 96 thì chúng ta cũng ăn được cả bạch thủ anh em nhé đó thì cái đường cầu này thì mình test qua cho anh em rồi đa phần là nó ăn bạch thủ thì có mỗi một cái tuần duy nhất là nó ăn đến ờ, ngày thứ ba thôi phiên xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có bạch thủ lô là con 47 anh em nhé bạch thủ lô là con 47 và lót con 7 74 cho mình đó đường cầu lô khung của mình thì sẽ đảm bảo cho anh em cái tỷ lệ ăn rất chi là cao anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào không thì thôi anh em nhé về cái đường cầu đề lui đến chủ nhật thì anh em cũng để ý ở đây luôn cho mình này đường cầu này thì à, nó chỉ có 8 số thôi khá là đẹp anh em ạ thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ ba hàng tuần này vào giải nhì chúng ta kết hợp với giải ba cho mình con không con ba này hai con này ghép vào với nhau chúng ta có đài lôi tuần chúng ta chỉ khung trong vòng 5 hôm cho mình anh em nhé bộ đề của chúng ta là bộ đề 03 này 030 này 080 này 535 này và 585 đề lui tuần thứ tư đến chủ nhật này bộ đề 03 thì mình sẽ test cho anh em từ thứ tư đến chủ nhật anh em nhé thứ ba ngày 18 tháng 16 tháng 8 này <clears throat> ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai sang ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con đề 03 này trong bộ đề 03 thì mới thứ sáu thì chúng ta đã ăn được rồi anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình thứ hai này thứ ba ngày 23 tháng 8 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 để chúng ta nuôi từ thứ tư đến chủ nhật này thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này đề về 17 anh em nhé thì chúng ta đã ăn được con 17 này trong bộ đề 12 tiếp tục cái đường cầu này lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 30 tháng 8 này chúng ta có bộ đề là bộ đề 12 tiếp bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 171 626 và 676 để chúng ta nuôi từ thứ tư đến chủ nhật thứ tư ngày đầu tiên đề về 67 thì chúng ta đã ăn được 67 này trong bộ đề 12 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 của chúng ta thì có bộ đề 03 này bộ đề 03 Bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này, 080 này, 535 này và 585. Để cho chúng ta lui từ thứ tư đến chủ nhật. Ngày đầu không ăn. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Sang ngày thứ tư thì vào ngày thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 đề về 35 thì chúng ta đã ăn được con đề 35 này trong bộ đề 03 anh em nhé thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì nó chỉ chạy trong vòng 4 ngày thôi thì mình sẽ bắt cho anh em đến ngày chủ nhật anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé thì cái tuần này thì cái đường cầu này chỉ cho chúng ta thì là cái bộ đề là bộ đề 14 bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này 191 này 646 này và 696 đường cầu này của chúng ta thì chạy khá là ổn anh em cũng có thể lôi xuống test cho mình anh em nhé lôi xuống test cho mình khoảng tầm 23 tuần à 23 khoảng tầm 4 45 à, tuần quên mất nó bộ đề 14 để chúng ta lui đến chủ nhật anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không thì thôi anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về phần đề nuôi tuần của chúng ta chỉ có 8 số nuôi đến chủ nhật cho mình anh em nhé. Lô khung 3 ngày của chúng ta nuôi từ thứ tư đến thứ sáu. Bạch thủ lô của chúng ta là con 47 thì mình cũng khuyên anh em là chúng ta lên vào đều cả hai con này. Còn đâu anh em nào mà xem cái đường cầu mình test thì anh em có thể là vào con 47 ví dụ mà chúng ta đánh 100 à, điểm thì 70 điểm con 47 và 30 điểm con 74 anh em nhé. Đấy là theo cái cách mà chúng ta lên đánh bạch thủ và lót nó vào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 hai ba nháy và ăn đề anh em nhé hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai